alo hôm nay xin bày tỏ chút tâm trạng nồng say trời hôm nay đổ mưa lòng bỗng nhiên nhờ người tâm tư anh cảm thấy xôn xao sẽ khác sao ngày mai trời đêm nay nhiều sâu người có biết tâm tình trống tim anh có chút băn khoăn rồi tương lai làm sao người tình ơi hiếu lòng anh thêm được yêu vương vương trong lòng dù trong tim hai ta vương biến anh vẫn nhớ tình mình có nhau người tình ơi có nhiều khi thèm được yêu vui sướng trong đời dù vòng ba đôi khi chút khó anh vẫn biết tuổi mình khắc ghi ok à, cảm ơn quý vị các bạn lắng nghe theo dõi chúc một người yên ổn an lành may mắn may mắn hạnh phúc vui vẻ được nhiều thành công à, xin hẹn lại chương trình kế tiếp